Cánh tay của người đàn ông bị giữ chặt trên bàn. Brasbody nâng thanh đao nung đỏ chặt phập cánh tay của anh. Anh thợ rèn đau đớn gần như ngã khuỵu. Anh cố gắng van nài đối phương, nhưng Brasbody lạnh lùng lại chặt nốt phần tay phải của anh. Cơn đau dữ dội khiến anh thợ rèn lập tức ngất xỉu. Sau đó họ ném anh xuống đất chờ chết. May mắn là anh thợ rèn đã được rách phát hiện và đưa về thiếu lâm tự và cầm máu cho anh bằng mỏ hàn. Sau một thời gian chăm sóc tận tình, anh thợ rèn cuối cùng đã sống sót. Nhưng nhìn bản thân tàn phế như này, anh thợ rèn tức giận thề rằng nhất định sẽ bắt Brass Body phải trả giá. Để báo thù, anh vượt ngàn khó khăn tìm được một thiên thạch đặc biệt, chế tạo kim loại bên trong thành một cánh tay sắt. Sau đó cắm tay mình vào trong, từ đó lưng anh xuất hiện hình xăm màu đỏ. Cũng từ đó thiết quyền bá vương ra đời, chỉ thấy anh đấm một phát, sắt ngàn cân lập tức vỡ vụn. Anh thợ rèn hiểu thời cơ đã đến, anh xông thẳng vào hiệp hội tìm Brass Body. Đối mặt với mấy tên Texil, anh thợ rèn hạ nốc ván từng tên một. Sau một hồi giết chóc, anh cuối cùng đã gặp được Brass Body. Hai người lao vào đánh nhau, không ngờ tay của Brass Body lại biến thành màu vàng. Hóa ra hắn đã luyện được cơ thể bằng sắt, cơ thể cứng rắn như kim loại. Sau đó Brass Body điên cuồng đánh đấm anh thợ rèn, khi đối phương chuẩn bị giết anh, anh thợ rèn bất ngờ nhớ tới điểm yếu của chiếc áo sắt này. Hai người đàn ông tàn độc này đấu nhau kịch liệt trong hiệp hội. Anh thợ rèn thấy hai người thực lực ngang nhau, thế nên đã nghĩ tới kỹ năng mà sư phụ từng dạy cho, cuối cùng nhân cơ hội mà đấm ngã hắn. Hai người tại sao lại đánh nhau ở đây? Câu chuyện xảy ra vào hai tháng trước, một hôm Brasbody thành công trộm được bộ giáp sắt trong chùa, lập tức tiễn những người xem thường hắn trong gia đình về Tây Thiên. Sau đó đến thị trấn Răng Gờ dưới núi. Tuy nhiên thị trấn Răng Gờ với vẻ ngoài bình yên ấy lại không đơn giản. Thị trấn được thống trị bởi hai tổ chức Pink Blossom và Sitoa Băng đảng Lion hôm đó xảy ra biến động, kẻ đứng thứ hai Silver Lion thông đồng với kẻ đứng thứ ba Bronze Lion, giết chết thủ lĩnh Gold Lion. Sau đó Silver thành công lấy được vị trí số 1. Hắn ta bắt đầu âm mưu thống trị thị trấn Sông Ngo, Bước đầu tiên chính là xóa sổ tất cả các băng đảng đối lập với Lion, cả băng đảng trở nên lớn mạnh. Con trai của thủ lĩnh Go biết chuyện, liền dẫn người đến làng Lion báo thù. Tuy nhiên Silver đã sớm tiên đoán được, ông ta đã mua chục thợ săn tiền thưởng đến chặn Genji. Trong cánh rừng này đội của Genji bị bao vây và giết sạch. Cuối cùng chỉ còn lại một mình anh. Thời khắc then chốt Genji bùng phát tiềm năng, phóng toàn bộ ám khí trong áo giáp ra. Đám thợ săn tiền thưởng lập tức bị tiêu diệt. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Genji túc tốc đến thị trấn Răng Gờ, Đồng thời lúc này Silver biết được có một đám lion sẽ áp giải vàng quay nơi này, ông ta lập tức nảy ra một ý tưởng mạnh bạo. Tuy nhiên sau khi biết Genji vẫn còn sống, lập tức trở nên tức giận, rồi chi một đống vàng, thuê Brass Body đi giết Genji. Brass Body nghĩ tiền nhiều quá. Ngày hôm sau tại Tinh Blossom, một người trung niên xông vào, ông ta thực ra là sứ giả bí mật của hoàng gia. Lúc này tới là để phòng hờ. Một tên thủ hạ cảm thấy cực kỳ căm ghét sứ giả này, thế nên đã khiêu khích đối phương bằng lời nói, chỉ thấy sứ giả rút dao găm ra, Tên tách diêu ngỏm củ tỏi. Sau đó ông ta lại đi chơi gái. Bên này Brasbody tìm ra được thủ hạ của Genji trên phố, rồi dựa vào chỉ dẫn của hắn, tìm được nhà trọ mà họ ở. Rồi hắn giết chết tên thủ hạ này. Genji thấy đệ của mình bị giết lập tức nổi khùng. Anh phóng ra hàng ngàn phi tiêu về phía Brasbody. Tuy nhiên Brasbody lại không hề sợ hãi. Đối mặt với dao kiếm, hắn hiên ngang đi thẳng, ăn phải một đòn của Genji xong lại chẳng hề hấn gì. Sau đó Brasbody dồn sức vào hai cú đấm. Genji lập tức bay hàng mét, thấy Genji vẫn còn thở. Brass Body lập tức thừa thắng xông lên. Vào lúc then chốt, tên tép diêu bên cạnh kéo gian hàng xuống, khiến Brass Body bị giam chân 3 giây, khi hắn chui ra khỏi đống đổ nát. Genji đã sớm được cứu đi. Hóa ra anh thợ rèn thấy chuyện bất bình, liền cứu lấy Genji. Sau đó anh dẫn anh ta tới chỗ siêu điều trị. Lúc này anh thợ rèn không biết, anh sắp rơi vào một nguy hiểm. Bên này hai chiến binh thiện nghệ, Geminis đang áp giải hàng ngàn lượng vàng đến thị trấn Răng Tất cả chuyện này khiến sứ giả cảm thấy bất thường. Ông ta cho rằng giờ đang loạn lạc, số vàng này chắc chắn sẽ bị cướp. Sau đó Geminis như thói quen bình thường, thuê lấy một nhà trọ. Khiến vợ chồng họ không ngờ là Silver đã đợi ở đây từ lâu. Hai vợ chồng đều biết chuyện này không đơn giản. Trong nháy mắt bầu không khí trở nên căng thẳng, thấy Geminis đã tới nhà trọ. Silver bất đạo cười ra tiếng. Lúc này hai người họ cũng cảm giác được, đối phương không có ý tốt, một cuộc chiến nổ ra. Geminis thành công giết sạch đám thuộc hạ của Silver bằng sự kết hợp ăn ý. Thấy vậy Silver quyết định đích thân ra tay, Tuy nhiên đối phương hai mà như một, không thể đối phó. Lúc này thủ hạ của Silver lẳng lặng luồn ám khí qua cửa sổ. Hai vợ chồng lập tức bị ám khí làm bị thương, vài phút sau liền ôm hận về trời. Sau khi giết chết họ, Silver đã chiếm được số vàng về nhà. Sứ giả nói lại chuyện này với cấp trên. Một toán quan binh lập tức đến răng gờ, định tiêu diệt sạch Lion. Bên này, Silver bất ngờ phát hiện, ra dấu vết anh thợ rèn từng cứu sống Genji, thế nên đã tức tốc nhốt anh vào tù. Rồi mới có cảnh đầu phim, Sứ giả nói lại thân phận thám tử của mình với Genji và anh thợ rèn. Ông ta thương lượng với họ về kế hoạch giành lại số vàng. Bên này Silver cũng nhận được tin, hoàng đế rất bất mãn về chuyện hắn cướp vàng. Hai ngày sau liền phái quân đến đàn áp Lion, thế nên họ lập tức chuẩn bị giấu vàng đến chỗ của Pink Blossom. Vào lúc Silver tưởng mọi chuyện ổn thỏa, Madam của Pink Blossom lại nổi lòng tham, lệnh cho những đứa con của mình giết chết toàn bộ đám người Lion. Tuy nhiên vào lúc siêu định giết chết Brass Body, cơ thể của Brass Body bất ngờ được kích hoạt bộ giáp, sau đó tức giận đứng lên. Giết chết siêu, Brass Body xông xuống dưới chuẩn bị giết chóc. Ma đâm lập tức lệnh cho các con gái, dùng dây bắt lấy hắn. Dù hắn có mạnh cỡ nào, cũng không thể thoát được, dây thường do họ tạo ra. Khi Brass Body sắp bị siết chết, hắn lập tức dồn sức. Cả người lập tức biến thành sắt, bắt đầu giết chóc khắp nơi. Bên này anh thợ rèn đến phòng của siêu, thấy người mình yêu đang thoi thóp, ngọn lửa giận dữ thiêu đốt khắp người. Ma đâm ở bên ngoài sảnh, đang giết đám thủ hạ của Lion. Genji và sứ giả gặp Silver ở đường hầm, bốn người lao vào đánh nhau. Silver lừa Genji vào bẫy trước, định đùa giỡn anh. Sứ giả lập tức nổi điên với kẻ đã phản bội hoàng đế. Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, sứ giả thành công giết chết kẻ phản bội. Madam cũng sắp giết chết được Rans Lion. Đột nhiên người đàn ông thu hết sức bình sinh, ném vũ khí về phía cô con gái nhỏ ở đằng xa. Thủ lĩnh nỗ lực chống lại, kết quả lại bị hắn ta đánh lén bất ngờ. Cuối cùng hai người đồng quy vô tận, lúc này Genji cũng ép được Silver vào thế hiểm. Anh ném ra chục lưỡi đao, ghim người đàn ông vào cột đá, khi một chiếc phi tiêu rơi xuống. Hàng chục tấn vàng trên đầu Body hoàn toàn đè chết hắn. Bên này anh thợ rèn dồn hết sức lực, tung nắm đấm đôi với sức mạnh sấm sét, thành công đánh vỡ bộ giáp sắt của Body. Vốn có một trái tim yêu thương đồng bào, anh định giữ lại mạng cho hắn, nhưng lại nghĩ tới người yêu siêu chết trong lòng mình, anh lại quay xe giết chết hắn ta bằng một cú đấm. Đồng thời lúc này, quân đội của hoàng gia đã tới nơi. Vào lúc một cuộc đồ sát sắp xảy ra, sứ giả tức tốc chạy ra. Đàm phán với họ thị trấn từ nay đã trở lại bình yên, tóm tắt lại bộ phim này một chút. Điều gì đã truyền cảm hứng cho chúng ta? Ước mơ là nguồn gốc của giá trị. Ánh mắt quyết định mọi thứ trong tương lai. Niềm tin vào thành công quan trọng hơn cả thành công. Cuối cùng, rách rời làng để mang theo vàng. Và Gen Z nói với người thợ rèn rằng anh đã có được một người anh em. Silver mất trắng, trở thành kẻ cướp vàng. Đám vệ sĩ của hoàng gia tàn độc nhưng lại bị tiểu nhân hãm hại. Được rồi bộ phim đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã đón xem.